À vâng, xin chào tất cả anh em Cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh sơ cầu Vĩnh Châu của mình ạ Kênh thứ hai đó là kênh sơ cầu Phan Quân Kênh chuyên sơ cầu chỉ số Đài miền Bắc cho anh em tham khảo một ngày Và lời nói đầu tiên cho mình xin được thêm mặt anh em đủ một lập kênh Anh em đủ một số xin được gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến tất cả anh chị em Và chúc tất cả anh chị em có một buổi tối ấm áp bên gia đình và người thân yêu của mình ạ Vâng, trước mặt anh em đây là bảng kết quả bình thường của chúng ta thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2020 Giải đấu của chúng ta có dạng số 9, 4, 1, 3, 5 Càng một đầu ba đuôi năm tổng đề tổng đề 38 và in cho anh em bộ đề yếu nhất đó là bộ đề 03 đúng không ạ vâng để điểm nhanh một chút về phần lô của chúng ta ngày hôm nay thì các đầu lô của chúng ta ngày hôm nay có đầu hai chính tứ cầm anh em nhé lô tập trung về nhất đó đầu 9 đúng không ạ và đầu 3 và đầu không đúng không ạ xét về lô anh ấy thì chúng ta có đầu không của chủ lô 06 đầu đầu 3 thì chúng ta có chú lô là chú lô 38 phải không ạ và tiếp theo nữa đầu 9 thì chúng ta có chú lô 93 ba nháy này 95 ba nháy đúng ạ. Lô ngày hôm nay ra rực rỡ nhất đó là đầu 9 đúng ạ. Còn 93 ba nháy 95 năm nháy ba nháy đúng ạ. Và hai đầu à, đầu xin lỗi anh em, đầu 9 thì có hai nháy đúng ạ, về đúng hai nháy thì có 93 và 95 đúng ạ. Thì gộp tính ra là 6 nháy đúng ạ. 6 nháy quá rực rỡ và quá tương bừng cho một đầu đó là đầu 9 đúng ạ. Thì à, ngày hôm nay mình sẽ chúc mừng anh em nào mà đánh được chủ lô 95 và chủ lô 93 Thì mình xin chúc mừng đến tất cả anh em ngày hôm nay Anh em nào mà chơi được chủ lô 93 và 95 anh nhé Và mình xin phép quay vào bảng tỷ số ngày hôm qua Mình chúc cho tất cả anh em ở trên kênh của mình đúng không ạ Phan Quân sẽ cầu tỷ số ngày 26 tháng 3 năm 2020 Chúc cho anh em tổng đề cứng ở tổng đề 27 đúng không ạ Và lót cho anh em tổng đề 38 Thì ngày hôm nay nói về phần đề thì chúng ta ăn được phần lót tổng đề đó tổng đề 38 Bộ đề là bộ đề 03 đúng không ạ Thì uh, nổ tư bừng cho anh em là con mạch tổng đề 35 đúng không ạ đó và về phần lô thì chúng ta nổ được chú bạch thủ lô 35 đúng ạ về ngay giải đặc biệt đúng ạ con bạch thủ lô 35 và nằm vào đề luôn đúng ạ chúng ta ăn cả lô cả đề ở trên cây luôn đúng ạ đó quá quá quá may mắn anh em ạ ngày hôm nay không tương bừng rực rỡ nhưng chúng ta vẫn may mắn vẫn chiến thắng được chủ lô và vẫn chiến thắng được con đề may mắn ở ở trên cây đúng ạ còn về phân bạch thủ lô 53 thì ngày hôm nay đầu năm của chúng ta thì như anh em đã thấy đúng ạ có chú luôn 54 55 58 thôi đúng ạ và 53 của chúng ta đều xuất hiện rồi đúng ạ đó thì uh, chúng ta chỉ chiến thắng được đó là đầu ba có chú lu 35 đúng ạ thì về ngay cho anh em giải đặc biệt đúng ạ đó và tương bừng không nói xin lỗi anh em không tương bừng và dự dự cho máy đúng ạ chúng ta vẫn dựa trên may mắn thì chúng ta cũng rất là may mắn đúng ạ rất là may mắn đấy rất may mắn cho anh em ngày hôm nay có chơi ở ờ, theo dõi và chơi những một số ở trên kênh của mình thì anh em nào mà chiến thắng được chủ lưu 35 và có mạch thủ đề 35 thì mình sẽ chúc mừng đến tất cả anh em và xin chia buồn với anh em ngày hôm nay anh em nào không ăn được lưu cơ đề thì à, xin chia buồn cùng anh em và chúc cho anh em ngày mai có một ngày tưng bừng và rực rỡ anh em nhé đó và để đếm nhanh một chút về lượt xem của chúng ta ngày hôm nay thì ngày hôm nay chúng ta có 106 anh em đã xem và đã like cho mình và mình xin chân thành và cảm ơn đến tất cả anh em đã Xem và đã like cho mình và mình mong muốn một điều đó là anh em xem anh em để lại cho mình những like được không ạ vì sao ạ vì đó là những cái động lực và niềm tin để mình lên video và đưa ra cho anh em một số để anh em tham khảo về ngày anh em ạ đó ờ, mình chỉ chả cần gì nhiều ở anh em đâu chỉ lấy soi cầu và cho số mong muốn từ anh em gửi lại cho mình gửi gắm lại cho mình đó là những nút like và những nút ký anh em nhé đấy đây là những nút đây là những nút ký ở đây anh em nhé đấy có 600 anh em đăng ký này đúng không ạ 600 anh em đăng ký và lượt xem thì nó rất ít đúng không ạ tại sao tại vì cái kênh này của mình từng đã bị đập rồi đấy anh em ạ bị đập rồi nó tụt lượt xem rồi đấy thì à, mình mới lấy lại được kênh thì mình lấy video thì cái đề xuất cho anh em xem thì nó chưa có anh em ạ đấy thì chỉ có là 106 anh em thôi và anh em đã xem và đã like cho mình ngày hôm nay thì mình xin chân thành cảm ơn đến tất cả anh em ngày hôm nay đã xem và đã like cho mình và đã cho mình những cái động lực và niềm tin để mình lên video và cho số cho anh em hàng ngày anh em nhé đó và không để mất thời gian của tất cả anh em nữa thì mình xin phép quay vào vào được tuần xoay cầu và chỉ số cho anh em ngày mai đúng không ạ và trước mắt anh em đây là ô màu vàng của ngày mai ngày 27 tháng 3 năm 2020 đúng không ạ ngày của thứ sáu thứ sáu ngày 27 tháng tháng 3 năm 2020 đúng không ạ? Và câu này mình đưa ra cho anh em là cách hai tổ cuộc sống anh em nhé Và anh em cùng mình đếm này, 1 2 đúng không ạ? Thì chúng ta có đó có bạch thủ. Bạch thủ đề 54 đúng không ạ? Và tự có bạch thủ đề 54 anh em cái là cho mình này, 1 2 thì chúng ta có đó có bạch thủ đề 55 đúng không ạ? Con bạch thủ đề 55 và con bạch thủ đề 54 và ô màu vàng của chúng ta nó được sinh ra và thành lập như thế nào thì bây giờ mình xin phép được đánh dấu và phân tích cho tất cả anh em. Đúng không ạ? Con bạch thủ đề 55 tổng đề là tổng đề 05, bộ đề là bộ đề đúng ạ và nó được suy ra bản thể lập như thế nào thì từ các chủ đề 55 anh em bắt lấy cho mình một tuần cuộc sống thì chúng ta có đó là các bạch chủ đề 73 đúng ạ thì anh em lấy các bạch từ các chủ cách lên có con bạch chủ đề 73 đúng ạ thì anh em lấy đầu vào 14 của ngày 7 tháng 2 năm 2020 đúng ạ anh em lấy đầu vào 14 kết hợp với nhau anh em lấy một kết hợp 4 sẽ thành 5 đúng không ạ sinh ra cho anh em một tổng đề đó là tổng đề 05 anh em nhé, đó và trả thẳng về cho anh em có bạch thủ đề là có bạch thủ đề 55 tổng đề là tổng đề 05 bộ đề là bộ đề 00 đúng không ạ đó là cái đầu tiên và tay thứ hai của chúng ta thì từ có bạch thủ đề 55 anh em lùi về cho mình một ngày và cách lên đó cho mình hai tổ cuộc trống thì chúng ta có nó có bạch thủ đề 75 và có bạch thủ đề 12 đúng không ạ thì anh em đấy này anh em lấy con năm là con năm hàng nghìn của ngày 30 tháng 1 năm 2020 đúng không ạ? Anh em kết hợp với con xin lỗi anh em ạ. À. Anh em kết hợp với con năm là con năm hàng đơn vị của ngày 6 tháng 2 năm 2020. Anh em lấy năm kết hợp với năm có phải là thật không đúng không ạ? Sinh ra cho anh em một tổng đề đó là tổng đề gì ạ? Tổng đề 05 và trả thẳng về cho anh em con bạch thủ đề là con bạch thủ đề 55, tổng đề là tổng đề 05, bộ đề là bộ đề 00 đúng không ạ? Đó là tay thứ hai anh em nhé và tay thứ ba của chúng ta thì từ có bạch chủ đề đó là con bạch thủ đế 75 đúng ạ anh em lùi về cho mình một ngày là con bạch thủ đế 15 cách lên cho mình một tổng chống là con bạch thủ đế 89 đúng ạ thì anh em lấy này anh em lấy con 9 đây xin phép anh em lấy con 9 là con 9 hàng đơn vị của ngày 29 tháng 1 năm 2020 anh em kết hợp với con 1 là con 1 hàng chục của ngày mùng 5 tháng 2 năm 2020 đúng ạ anh em lấy 9 kết hợp với 1 trở thành không đúng ạ sinh ra cho anh em một tổng đề đó là tổng đề 05 và trả thẳng về cho anh em một tổng đề là một tổng đề 55 tổng đề là tổng đề 00 à xin lỗi anh em tổng đề 05 bộ đề là bộ đề 00 đúng ạ đó là cái thứ ba anh em nhá và ba cái của chúng ta đều hệ tổng là hệ tổng 05 và nghiêng về cho anh em con bạch chủ đề là con bạch chủ đề 55 anh em nhé đây và mình xin phép được phân tích lại cho tất cả anh em con bạch chủ đề 55 tổng đề là tổng đề 05 bộ đề là bộ đề không không đúng không ạ anh em hãy lên cho mình một tổng số là mình thuộc đến 73 anh em lấy đầu vào 14 của ngày 10 xin lỗi anh em lấy vào lấy đầu vào 14 của ngày mùng 7 tháng 2 năm 2020. Anh em lấy một kết hợp 4 thành 5 đúng ạ. Sinh ra cho anh em một tổng đề đó là tổng đề 05 anh em nhá. Và trả thẳng về cho anh có mạch chủ đề là có mạch chủ đề 55 tổng đề là tổng đề 05, bộ đề là bộ đề 00 anh em nhá. Đó là tay đầu tiên. Và tay thứ hai của chúng ta thì từ có mạch chủ đề 55 anh em lùi về cho mình một ngày và cách lại cho mình hai tổ cuộc trống thì chúng ta có đó con bạch thủ đế 75 và con bạch thủ đế 12 đúng không ạ thì anh em lấy con năm là con năm hàng nghìn của ngày 30 tháng 4 năm 2000 à, xin lỗi anh em 30 tháng 1 năm 2020 anh em kết hợp cái năm hàng đơn vị của ngày 6 tháng 2 năm 2020 anh em lấy năm kết hợp với năm thì không đúng ạ sinh ra cho anh em một tổng đề đó tổng đề 05 và nghiêng về cho anh con bạch thủ đề là con bạch thủ đế 55 tổng đề tổng đề 05 bộ đề là bộ đề 00 đúng ạ đó là cái thứ hai ảnh nhá và tay thứ ba của chúng ta thì từ bạch thủ đến 75 anh em lùi về cho mình một ngày là bạch thủ đến 15 và cách là cho mình một tổ hợp giống là bạch thủ đến 89 đúng không ạ Thế anh em là con chín là con chín hàng đơn vị của ngày 29 tháng 1 năm 2020. Anh em kết hợp với một là con một hàng chục của ngày mùng 5 tháng 2 năm 2020. Anh em là chín kết với một sẽ thành không đúng ạ. Sinh ra cho anh em một tổng đề đó tổng đề 05 anh em nhá. Và ba tay của chúng ta đều là tổng đề 05 và nghiêng về cho anh em có bạch thủ đề là có bạch thủ đề 55, tổng đề là tổng đề 05, bộ đề là bộ đề 00 anh em nhá và tiếp theo này tiếp theo mình xin phép được kéo xuống con bạch thủ đề 54 đúng ạ tổng đề là tổng đề 49 bổ đề là bổ đề 04 đúng ạ đây sẽ chỉnh chỗ ngay đúng ạ và con bạch thủ đề 54 nó cũng tương tự như tay trên anh em nhé và đây để mình chỉnh ngay một chút nữa cho anh em dễ thấy những con số đây đây đúng ạ và con bạch thủ đề 54 của chúng ta nó cũng tương tự như con bạch thủ đề 55 ở nằm ở đây đúng ạ và từ con bạch thủ đề 54 anh em các lấy cho mình một tổ hợp chống từ chúng ta có đó là con bạch thủ đề 82 đúng ạ thế anh em lấy đầu vào 45 của ngày 28 tháng 2 năm 2020 anh em kết hợp với nhau anh em lấy 4 kết hợp với 5 sẽ thành 9 đúng ạ sinh ra cho anh em một tổng đề đó tổng đề 49 anh em nhé và trả thẳng về cho anh em bạch thủ đề là con bạch thủ đề 54 tổng đề là tổng đề 49 bộ đề là bộ đề 04 anh em ạ và đó là cái đầu tiên và vâng, tay thứ hai của chúng ta thì từ có bạch thủ đề là có bạch thủ đề 54 anh em lùi về cho mình một ngày và cách lại cho mình hai tổ khoảng chống thì chúng ta có đó có bạch thủ đề 22 và có bạch thủ đề 04 đúng không ạ thì anh em lấy con hai là con hai hàng nghìn của ngày 20 tháng 2 năm 2020. Anh em kết hợp với con hai là con hai hàng đơn vị của ngày 27 tháng 2 năm 2020. Anh em lấy hai kết hợp với hai trở thành 4 đúng ạ. Sinh ra cho anh em một tổng đề đó tổng đề 49 anh em nhá. Và nghiêng về cho anh em bạch thủ đề là con bạch thủ đề 54 tổng đề tổng đề 49, bộ đề là bộ đề 04 anh em ạ. Và đó là cái thứ hai anh em ạ và tiếp theo tay thứ ba thì từ có mạch chủ đề 22 anh em lùi về cho mình một ngày là có mạch chủ đề 46 và các anh cho mình một tổng sống là có mạch chủ đề 98 đúng ạ thì anh em lấy con 8 là con 8 hàng đơn vị của ngày 19 tháng ngày 19 tháng 2 năm 2020 anh em kết hợp cái bốn hàng chục của ngày là ngày xin lỗi anh em à mình xin lỗi anh em à mình xin lỗi anh em đây alo vâng anh em ạ à, mình đi lộn cầu đấy mình đi lộn cầu mong anh em thông cảm nhá mình đi lột cầu tay thứ ba anh em ạ Và mình sẽ tắt và vẽ lại cho anh em nhé Xin lỗi anh em ạ Đây Mình sẽ vẽ hai tay Và còn tay thứ ba mình sẽ phân tích lại anh em nhé Đây Xin lỗi anh em nhé Xin lỗi anh em Vì nói thật với anh em chụp vào điện thoại anh em ạ Nên là nhiều khi nhìn lột anh em ạ Vì nó không được to Nhìn nó không được to mấy nên là mình nhìn lộn một chút cầu thứ ba anh em ạ Đấy nên là mong anh em thông cảm cho mình anh em nhé đây đây là tay thứ hai anh em ạ mình sẽ vẽ tay thứ hai và tay thứ hai còn tay thứ ba mình sẽ phân tích lại và mình sẽ vẽ lại cho anh em đúng không ạ đây và tay thứ ba của chúng ta đúng không ạ tay thứ ba của chúng ta thì từ alo alo alo vâng tay thứ ba của chúng ta thì từ con bạch thủ đế 75 anh em nhé 4 có bạch thủ đế 75 anh em lùi về cho mình một ngày là có bạch thủ đế 15 đúng không ạ cách lại cho mình một tổ hợp chống là có bạch thủ đế 89 đúng không ạ thì anh em lấy này anh em lấy con 9 là con 9 hàng đơn vị của ngày 29 tháng 1 năm 2020 đúng không ạ anh em kết hợp với con 6 là con 6 hàng trăm của ngày mùng 5 tháng 2 năm 2020 đúng không ạ anh em lấy 9 kết hợp với 5 à xin lỗi anh em 9 kết hợp với 6 trở thành 5 đúng không ạ? Sinh ra cho anh em một tổng đề đó tổng đề 05 đúng không ạ? Và trả thẳng về cho em con bạch thủ đề là con bạch thủ đề 55 tổng đề là tổng đề không năm đúng ạ bộ đề là bộ đề không không đúng ạ mệt cũng chưa khỏi anh em ạ nên là nói nhiều khi nó cũng hơi vấp anh em nhá và mong anh em thông cảm cho mình mình đi lộn cầu và để mất thời gian của anh em đúng ạ đó và mình xin phép được kẹp xuống có bạch thủ đề 54 nó cũng tương tự như vậy anh em ạ thì hai tay mình đã đi rồi đúng ạ và tay thứ ba đây tay thứ ba mình sẽ đi lại cho anh em đúng ạ đây anh em ạ tay thứ ba mình sẽ nói lại anh em ạ Thế thứ ba thì từ có mạch thủ đề 22 này Đây mình chúng ta đi từ có mạch thủ đề 22 đúng không ạ? Anh em lùi về cho mình ngày là có mạch thủ đề 46 Cái là cho mình một tổ hợp là có mạch thủ đề 98 đúng không ạ? Và anh em lấy con 8 là con 8 hàng đơn vị của ngày 19 tháng 2 năm 2020 Anh em kết hợp với 1 là con 1 hàng trăm của ngày 26 tháng 2 năm 2020 đúng không ạ? Anh em lấy 8 kết hợp với 1 sẽ thành 9 đúng ạ sinh ra cho anh em một tổng đề đó tổng đề 49 anh em ạ và nghiêng về cho em gọi tổng đề là về tổng đề 54 tổng đề là tổng đề 49 bộ đề là bộ đề không không bốn đúng ạ đó là tay thứ ba anh em nhé và ba tay của chúng ta đều hệ tổng là hệ tổng 49 anh em ạ và nghiêng về cho anh em bạch thủ đề là bạch thủ đề 54 tổng đề 49 bộ đề 04 đúng ạ phải không ạ đó thì mình đi nhầm lẫn một chút là về tay thứ ba từ ở trên xuống đúng ạ và mình đã nhìn lại và là thấy sai thì phải sửa lại đúng không ạ và quan trọng nhất là xuống tay u một vào ngày mai đúng không ạ và chúng ta cần phải chính xác đúng không ạ không phải riêng tay này và tay trên nó phải chính xác nữa anh em ạ đúng không ạ thì choi cầu và chữ số thì đưa ra cho anh em đúng là có cầu có số đúng không ạ nhưng chúng ta phải thuộc về thuộc phụ thuộc vào gì ạ vọng phụ thuộc vào những cái may mắn đúng không ạ phụ thuộc vào may mắn nữa đúng không ạ nhưng ngày hôm nay chúng ta soi thì thấy 3553 thì rất buồn rồi anh em ạ đúng ạ rất buồn rồi về các giải lô thì chúng ta cho thế rồi đúng ạ nhưng chúng ta may mắn là về ngay giải đặc biệt của chúng ta đúng ạ thì chúng ta ăn được cả đề đó là ngay bộ 03 đúng ạ và lô thì cũng ăn được cái giải đặc biệt con bạch thủ đề 35 đúng ạ chiến thắng cả lô cả đề trong một giải đó là giải đặc biệt đúng ạ thì chúng ta có niềm vui và cũng có niềm vui và mình cũng có vui cũng có buồn anh em ạ đó vì sao vì lô thì về ngay giải đề đúng không ạ và đề thì về ngay đó là tổng phụ đúng không ạ đó thì nói chung là không được vui cho mấy đấy nhưng vẫn có một chút niềm tin và tự tin để lên chốt lại cho anh em đúng không ạ chốt lại cho anh em để anh em tham khảo ngày mai tiếp phải không ạ và cùng có một chút động lực từ anh em đó là anh em xem và anh em like cho mình đúng ạ anh em thấy mình nói đúng nói chuẩn thì anh em để lại cho mình một đô like và một đăng ký anh em nhé đó là cái niềm tin và động lực anh em nhé đây và mình không để mất thời gian của anh em nữa thì từ ô màu vàng này anh em cứ lấy cho mình một tổ hợp trống thì chúng ta có đó bạch thủ đề 36 đúng không ạ thì anh em lấy đầu vào 85 của ngày 20 tháng 3 năm 2020 Anh em lấy 8 kết hợp với 5 chia thành 3 đúng không ạ Sinh ra cho anh em một tổng đề đó tổng đề 38 Và nghiêng về ô màu vàng ngày mai và đó là tay đầu tiên anh em nhé Đó là tay đầu tiên đúng không ạ Và tay thứ hai của chúng ta thì từ ô màu vàng lùi về cho mình một ngày hôm nay đúng không ạ và cái là cho mình hai tổ khoảng trống thì chúng ta có đó là con bạch thủ đề 47 à xin lỗi em 74 và còn 51 đúng không ạ Thế anh em lấy con bốn là con bốn hàng nghìn của ngày 12 tháng 3 năm 2020. Anh em kết hợp với con 4 hàng đơn vị của ngày 19 tháng 3 năm 2020. Anh em lấy bốn kết hợp với bốn chỉ tám đúng ạ. Sinh ra cho anh em một tổng đề đó tổng đề 38 anh em nhá. Và nghiêng về ô màu vàng và đó là tay thứ hai đúng ạ. Nghiêng về ô màu vàng ngày mai và đó là tay thứ hai anh em nhá. Và tay thứ ba của chúng ta thì từ có chủ đề 74 anh em lùi về cho mình một ngày là có mệnh chủ đề 89 cái là cho mình một tổ trống là có mệnh chủ đề 24 đúng không ạ thì anh em lấy có bốn là có bốn hàng đơn vị của ngày 11 tháng 3 năm 2020 anh em kết hợp có bốn là có bốn hàng trăm của ngày 18 tháng 3 năm 2020 anh em lại bốn kết với bốn trên 8 đúng không ạ sinh ra cho anh em một tổng đề đó tổng đề 38 anh em nhá và ba tay của chúng ta đều hệ tổng là hệ tổng 38 anh em nhá đó và vì sao vì sao mình lại bắt cho anh em lại tổng đề 38 đúng không ạ ngày hôm nay chúng ta là có tổng đề 38 rồi đúng không ạ và mình xin phép tắt những u không cần thiết đi và mình sẽ phân tích cho anh em đúng không ạ tại sao mình lại bắt lại cho anh em tổng đề 38 đúng không ạ thì như anh em nhìn vào đây anh em cũng thấy đúng không ạ và nhiều con số ra ngay này thì anh em cũng thấy đúng không ạ thì đây mình sẽ chọn chứng minh cho anh em thấy đúng không ạ từ trên này đúng không ạ tuần trên này tuần của ngày mùng 9 tháng 3 năm 2020 đúng không ạ? Chúng ta có tổng đề 05 này, tổng đề 49 này đúng không ạ? Thì chúng ta có hai ngày liên tiếp vào tổng đề 16 này đúng không ạ? 24 có mạch chủ đề 24 tổng đề 16 này, có mạch chủ đề 51 tổng đề 16 này đúng không ạ? Và tổng đề 49 này tiếp theo chúng ta có có mạch chủ đề 15 tổng đề 16 này, có có mạch chủ đề 01 tổng đề 16 này đúng không ạ? thì liên tiếp anh đồng biệt lại hai ngày liên tục là chính đúng không ạ và tuần tới đây là có tổng đề 49 này tổng đề 38 này tổng đề 27 tổng đề 16 tổng đề 3 tổng đề 49 này đúng không ạ và tổng đề 38 này và tổng đề 26 đúng không ạ và tuần dưới này thì chúng ta có 3 ngày liên tiếp tổng đề 05 đúng không ạ và ngày hôm nay thì chúng ta có tổng đề 38 rồi đúng không ạ nhưng ngày mai mình sẽ bắt lại cho anh em tổng đề 38 đấy và bắt cho anh em một tổng phụ nữa thì anh em xem nếu mà kết thì anh em chơi còn không kết thì không trùng máu không chơi và không có tiền đúng không ạ vì tại sao mình bắt cho anh em vì đề phòng anh em đề phòng như thế nào đề phòng anh đồng quay ảo và biệt đều đúng không ạ quay ảo biệt đều liên tiếp hai ngày tổng điểm 38 đúng không ạ người ta bảo phòng bệnh hơn chữa bệnh thì mình theo như vậy mình sẽ bắt cho anh em đó nếu anh em thấy hợp tình hợp lý thì anh em chơi không hợp tình không hợp lý và không trùng máu không trùng cầu thì anh em không chơi và anh em dừng lại mức độ tham khảo anh em nhá đó và không để mất thời gian của anh em nữa thì mình xin phép quay vào bảng trục số, ngày mai cho anh em ngày 27 tháng 3 năm 2020 và bắt cho anh em tổng đề cứng ngày mai là tiếp tục là tổng đề 38 anh em nhá và lót cho anh em một tổng đề đó là tổng đề diện tổng đề 46 đấy anh em xem anh em tham khảo thì kết trùng máu trùng cầu thì anh em chơi không kết không trùng máu không trùng cầu không chơi và không có tiền anh em nhá đó và chúng ta có tổng đề 38 thì chúng ta gồm có đó là bộ đề gì ạ bộ đề 03 bộ đề 12 và bộ đề 44 đúng không ạ đó và tiếp theo nữa tiếp theo nữa thì mình sẽ lót cho anh em một bộ đề đó là bộ đề của tổng đề 16 vào thì mình sẽ lót cho anh em bộ đề đó là bộ đề 24 đấy anh em xem anh em tham khảo kết tổng anh em trên tổng kết bộ anh em chia bộ anh em nhé đó và về dàn liên kết 10 số cho anh em ngày mai thì mình sẽ có loại một con số của ngày hôm nay mới về anh em nhé và mình sẽ chốt cho anh em một dàn liên kết ngày mai anh em tham khảo này dàn 10 số có đó là 03 30 đúng ạ 03 30 và tiếp theo nữa đó là 1771 này 1771 này và 1221 này 1221 đúng không ạ? Và 08 08 49 49 chưa? 49 chưa ạ? 49 rồi đúng không ạ? Và 58 85. Đây mình sẽ đếm 2 4 6 8 10. Ra đến kết 10 số cho anh em ngày mai. Anh em xem, anh em tham khảo kết trùng máu, trùng cầu anh em chơi không kết không trùng máu không dùng cầu không chơi và không có tiền đúng không ạ và để chốt lô cho anh em ngày mai thì mình xin phép nhắc lại một lần nữa Phân quân sơ cầu chốt số ngày 27 tháng 3 năm 2020 Chốt cho anh em tổng đề cứng là tổng đề 38 Và lót cho anh em tổng đề phụ là tổng đề 16 Bộ đề 03, bộ đề 12, bộ đề 44 là của tổng đề 38 anh nhá Và lót cho anh em bộ đề 24 của tổng đề 16 vào Đúng không ạ? Anh em xem thì anh em kết dàn anh em chơi dàn mà kết tổng anh em chơi tổng kết bù anh em chơi bù còn không kết anh em dừng lại mức đủ tham khảo anh nhá đó vui chơi trả đá bi hơi năm mười nghìn lô năm mười điểm anh em nhá đó còn anh em nào mà đánh to quất lớn cứ mà gọi tiền thì anh em kết bạn zalo với mình đó thì chắc chắn là anh em chưa kết bạn zalo với mình đâu và mình sẽ và mình sẽ chốt cho anh em tham khảo trên này lại và số điện thoại zalo của mình mình sẽ xóa đi anh em nhá đó xóa đi xóa đi anh em cứ tham khảo đi kết thì anh em chơi còn không kết thì không chơi cuối cùng một tiền đúng không ạ còn anh em mà xác định chơi to cốt lớn thì anh em mình chưa treo zalo đó mình chưa treo zalo còn anh em nào mà anh em nào mà chơi to đánh lớn thì anh em có thể là lấy số ở anh em khác mà nhìn người ta soi cầu vào số chuẩn thì anh em hẳn lấy còn không là anh em lấy vớ vẩn anh em chết anh em ạ chết đấy nhưng ngày hôm nay ở trên zalo của mình thì có ăn có được con lô là con lô 85 đấy đó và không để mất thời gian của anh em nữa thì mình xin phép được chốt bạch thủ lô và độc thủ lô cho anh em ngày mai bạch thủ lô ngày mai mình chốt cho anh em là bạch thủ lô 15 và độc thủ lô là con gì ạ còn 89 anh em nhá còn 89 đây 89 anh em nhá anh em xin lỗi anh em con 98 anh em ạ 98 vớ vẩn quá đầu óc để đâu nhiều khi lẫn lộn anh em ạ anh em thông cảm một chút nhé đó và về phần chú ngày mai mình chốt cho anh em ngày 27 tháng 3 năm 2020 chốt cho anh em tổng đề cứng là tổng đề 38 lót cho anh em tổng đề là tổng đề 16 bộ đề 03 bộ đề 12 bộ đề 44 là của tổng đề 38 ảnh ngã đáp cho anh em bộ đề 24 của tổng đề 16 dàn liên kết có 0330 1771 1221 08 49 5865 đó là dàn liên kết cho anh em ngày mai anh em xem anh em theo dõi kết trùng máu trùng cầu anh em chơi không kết không trùng máu không trùng cầu và không chơi và không có tiền anh em nhá đó và anh em lưu ý anh em xem video của mình hoặc video của anh em khác thấy hay theo dõi cầu kèo 3 4 ngày anh em ạ theo dõi cầu kèo ba bốn ngày thấy ok thấy ok thì anh em hãy kết bạn zalo và lấy số anh em nhá đó nếu anh em có lấy số ở mình hoặc ở người ta cũng vậy nếu người ta đòi hỏi phí trước đòi hỏi phí trước thì anh em bảo cọc thôi khi cậu lô 2 triệu thì anh em cọc 500 anh em nhá cọc 500 thôi vì như thế nào vì đề phòng chật anh em ạ gãy cầu đấy hoặc là người ta lừa anh em đó còn anh em xác định kết bạn zalo với mình mà chơi với mình thì anh em yên tâm anh em chuẩn mình chuẩn cho anh em đúng không ạ mình giúp anh em có cơm thì anh em giúp mình có cháo đấy đó là quy luật ở đời và anh em giúp nhau đúng ạ còn mà vào một cái anh em cứ bảo người ta treo sổ đúng ạ người ta cũng làm như mình người ta để thu phí trước anh em nhảy vào thấy ngon ăn đúng ạ nhảy vào vắt lấy 3 triệu hoặc 2 triệu tiền phí lâu trước chật người ta cũng có có tiền rồi đúng ạ chỉ có anh em mất tiền ấy mất tiền mua đó có cọc thì anh em cọc cho người ta 500 đó là những người tin tưởng nhất để mình lấy số với mình cọc với mình với cọc 500 anh em nhá còn không thì thôi đó là mình nhắc và nói thật với tất cả anh em đó riêng cá nhân của mình cũng làm video người ta cũng làm nhưng chắc chắn người ta coi video của mình người ta sẽ tức anh em ạ người ta sẽ tức đó nhưng thật ra mình vẫn nói nói thật và nói thẳng đó mới là con người để giúp anh em giúp giúp như nào giúp anh em nào xa bờ lợi số để chọn những con người có số chuẩn và chắc chắn cho anh em chứ không phải là vớ vẩn vào chốt bừa chốt bại lấy tiền người ta đâu anh em ạ hoặc là vào người ta lấy phía sau phía sau cũng có anh em ạ và có người có lương tâm nữa chứ không phải là vào người ta chốt phát còn 15 đúng ạ chốt cho anh em ngày mai còn 15 chật thầy chúng kia mẹ mày đúng ạ họ chúng thì người ta có lọc không chúng thì người ta không có lọc đúng ạ nhưng với mình là không phải anh em ạ và cầu kèo chuẩn chính xác mình chốt không thì mình báo ngày hôm nay không có cầu kèo đẹp nghi đúng không đó như thế vừa là giúp anh em anh em ạ à. đó và mình không nói nhiều nữa thì đến đây thì đoạn video của mình xin phép được kết thúc và mong anh em xem thì để lại cho mình những like và những đăng ký anh em nhé và xin chào và hẹn gặp lại anh em ngày mai